tự quy phép người con thành nhân dạy hiểu đề trước kế cầm tín yêu bình đẳng gần người nhân có dư sức thì học văn ở nhà phải hiểu hai cha mẹ gọi trả lời ngay cha mẹ bảo phải chớ làm điều cha mẹ dạy phải kính nghe cha mẹ trách phải thừa nhận ba đông phải ấm hạ phải mát sáng phải thăm tối phải viếng đi phải thưa về phải trình ở ổn định ngày không đổ 4. Việc tuy nhỏ chớ tự làm nếu tự làm thiếu đạo con vật tuy nhỏ chớ cất riêng nếu cất riêng cha mẹ buồn 5. Cha mẹ thích dốc lòng làm cha mẹ ghét cẩn thận bỏ thân bị thương cha mẹ lo đức tổn thương cha mẹ tuổi 6. Cha mẹ lỗi khuyên thay đổi mặt ta vui lời ta dịu khuyên không nghe vui can tiếp dùng khóc khuyên đánh không giận 7. Cha mẹ bệnh đến thuốc trước ngày đêm hầu không rời giường tang ba năm thường thương nhớ chỗ ở đổi không rượu thịt tang đủ lệ cũng hết lòng việc người chết như người sống xuất tắc đệ 8. Anh thương em, em kính anh, anh em thuận, hiếu trong đó, tình của nhẹ, quán nào xanh, lời nhường nhịn, tức giận mắt. 9. Hoặc đi đứng, hoặc ăn uống, người lớn trước, người nhỏ sau, lớn ngoài người liền gọi thay, người không có, mình làm thay. 10. Gọi người lớn, chỗ gọi tên, với người lớn, chỗ khoe tài, gặp trên đường, nhanh chóng chào. Người không nói, kính lưu đúng, phải chỗ ngựa, phải xuống xe, đợi người đi hơn trăm bước. 11 Người lớn đứng nhỏ chớ ngồi Người lớn ngồi cho phép ngồi Chứ người lớn phải nói nhỏ Nhỏ không nghe không phải phép Đến phải nhanh nói phải chậm Khi hỏi đáp mắt nhìn thẳng 12 Việc chú bác như việc cha Việc anh họ như anh ruột Cẩn 13 Sáng dậy sớm, tối ngủ trễ, lúc chưa già, quý thời gian, sáng rửa mặt, phải đánh răng, rửa tay, thứ tiền xong, rửa tay sạch. 14. Nước phải ngay, mù phải gài, búa và giày, mang chinh tề, nón còn áo để ổn định, chứ để bừa, tránh rửa bẩn. 15. Áo quý sạch, không quý đắt, hợp thân phận, hợp gia đình. Với ăn uống, chớ kén chọn, ăn vừa đủ, chớ quá no, túi còn nhỏ, chớ uống rượu, uống say rồi, rất là xấu. 16. Đi thong thả, đứng ngay thẳng, cúi chào sâu, dậy lại cung kính, chớ đạp thềm không đứng nghiêng chớ ngồi giang không rung đùi 17 vén rèm cửa chớ ra tiếng dĩa kèo rộng giữa đục góc cặp vật cầm vật rỗng như vật đầy cầm vào nhà trống như có người chớ làm vội vội sao nhiều không sợ khó chớ qua lo nơ nào chớ đến gần việc không đáng biết chớ hỏi 18 sắp vào cửa hỏi có ai sắp vào nhà cất tiếng lớn người hỏi ai nên nói tên nói ta tôi không rõ ràng dùng đầu người nên mượn trộm không nếu không hỏi tức là trộm nguồn đồ người trả đúng hẹn cho có cần mượn không khó tín Phạm 19 Phạm nói ra tiếng trước tiên lời dối trả sao nói được Nói nhiều lời không bằng ít Phải nói thật chớ dẻo nịnh Lời nói gian xảo từ bẩn thỉu thói tầm thường phải tự bỏ 20 thầy chưa thật, chớ nói bừa, biết chưa đúng, chớ tin truyền, việc không tốt, chớ dễ nhận, nếu dễ nhận tính hơi xa Phàm nói chuyện, nói trọng điểm, chớ nói nhanh, chớ mơ hồ. Kia nói phải, đây nói có, không liên quan, chớ để ý. 21. Thấy ngày tốt nên sửa mình, dù còn xa cũng dần kịp. Thấy ngày xấu từ kiểm điểm, có thể sửa, không cẩn thận. 22. Chỉ đức học, chỉ tài nghệ, không bằng người, phải tự gắng hoặc nếu quần áo hoặc ăn uống không bồng người không nên buồn 23 nghe lồi giận nghe khen vui bạn xấu đến bạn hiền đi nghe khen sợ nghe lối vui người hiền lương dần gần gũi 24 lỗi vô ý gọi là sai gọi cố ý gọi là tội biết sửa lỗi không còn lỗi nếu che giấu lỗi chồng thêm yêu bình đẳng 25 phàm là người đều yêu thương chia cùng chợ ở cùng đất 26 người hạnh cao danh ngữ cao được mọi người trọng không bề ngoài người tài năng tiếng từ cao mọi được người phục chẳng do khoe 26 27 mình có tài chớ dùng riêng người có tài không chỉ trích không nịnh giàu chớ khinh nghèo chớ ghét phụ không thích mới người không rảnh chớ nạo phiền người bất an không có nhiều 27 người có lỗi chớ vạch trần việc giết người chớ nói chuyện khen người thiện tức là tốt người biết được càng tốt hơn khen người ác chính là ác ác cùng cực tai họa đến ừ, cùng khuyên thiện cục lập đức nếu lỗi không ăn đôi bên sai 29 hệ nhận cho phân biệt rõ cho nên nhiều nhận nên ít sắp cho người trước gọi mình mình không thích phải mong ngông ăn phải báo oán phải quên báo ăn ngắn báo ăn dài 30 đối người ở thân đoan tránh tuy đoan tránh lòng độ lượng thế phục người người không phục bị phục người tâm bần người nhân 31 cùng là người khác tộc loại thô tục nhiều nhân từ ít đúng người nhân người kính sợ nói thắng lời không vẻ nịnh gần người hiền tốt vô hạn tức điến dần lỗi ngày giảm không gần hiền hại vô cùng tiểu nhân đến trăm việc hư có dư sức thì học văn 32 không gắng làm chỉ học văn chỉ bề ngoài thành người nào nếu gắng làm không học văn theo ý mình mù lẽ phải ba ba cách đọc sách có ba điểm tâm bắt miệng tiên đều trọng đây mới đọc chờ thế kia đây chưa xong kia chưa đọc thời gian ít cần chăm chỉ không phu đủ đọc liên thông đâm có nghi thì chập lại học khỏi người mong chính xác 34. Gian phòng sạch, vách tường sạch, bàn học sạch, bút nghiêng ngay Mực mày nghiêng, tâm bắt tránh, chỉ biết ẩu, tâm không ngay xếp sách vở chỗ cố định đọc xem xong trả chỗ cũ tuy quá gấp xếp ngay ngắn có sai hư liền tụ bộ không sách thánh bỏ không xem chữ hư thống che tâm minh hư tâm trí chớ tự che đừng tự trách thánh và hiền dân làm được ha ha ha un sam mô ha ha ha ha un sam